Xin chào các bạn, Phương Anh đã quay trở lại rồi đây Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay Các bạn cho mình hỏi là những ai đang xem video đã sử dụng ít nhất một sản phẩm đến từ nhà táo khuyết rồi ạ Nếu có thì hãy tiếp tục xem video này các bạn nhé Còn nếu không, các bạn có thể tắt video được rồi bởi nếu xem tiếp, rất có thể mình sẽ khiến các bạn phải à, dốc hầu bao ra mà sắm ngay cho mình một chiếc MacBook đấy ạ. Ở video ngày hôm nay sẽ là một video đặc biệt và khiến cho các bạn cảm thấy tổn thương và ăn bánh gato rất là nhiều. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Phương Anh thì rất là sẵn sàng rồi và chúng ta sẽ bước vào video ngay bây giờ các bạn nhé. Let's go! Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra những tính năng mà chỉ MacBook có mà Windows không hề có. Thứ nhất đó chính là khả năng đồng bộ hóa giữa các thiết bị iOS, macOS cực kỳ cao. Nếu các bạn đang sử dụng một chiếc iPhone hay là một chiếc iPad, tất cả các dữ liệu trên thiết bị của máy sẽ được đồng bộ bởi macOS thông qua tài khoản iCloud. Đây là thứ khiến rất nhiều người dùng Windows thèm muốn mà không có được. Lý giải cho điều này thì hết sức dễ dàng thôi. Windows là hệ điều hành mở được Microsoft phát triển và bán cho các hãng sản xuất laptop. Khi về tay các nhà sản xuất máy tính, họ sẽ tùy biến lại một lần nữa sao cho phù hợp với các thiết bị mà họ đưa ra. Chính vì điều này đã tạo ra sự phân mảnh trong hệ điều hành của Windows, còn Apple thì sao ạ? Họ làm ra Mac OS và đây là hệ điều hành đóng. Họ viết ra chỉ để cài đặt trên các thiết bị Mac và được tối ưu để đồng bộ hóa với hệ điều hành di động iOS thông qua iCloud. Dữ liệu người dùng sẽ được mã hóa bởi iCloud và gửi chúng đến tất cả các thiết bị đăng nhập cùng một tài khoản iCloud. Để cho các bạn dễ hiểu thì mình sẽ show cho các bạn thấy khả năng đồng bộ hóa của các thiết bị iOS với Mac kinh khủng như thế nào nhé. Các bạn à? Ừ, em đang ngoài xoa garden Ờ, có rảnh ra đây uống cà phê với em Đó, các bạn thấy đấy MacBook đáp ứng hầu hết tất cả các tác vụ cơ bản hàng ngày mà chúng ta thường sử dụng trên iPhone. Mình có thể gọi điện cho người khác thông qua MacBook một cách hết sức dễ dàng, hay đơn giản như việc check tin nhắn, xem ghi chú, xem ảnh mà không cần phải cầm đến điện thoại. Mặc dù các bạn đi làm chẳng may có quên điện thoại thì cũng đừng quá là lo lắng. Các bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc điện thoại hay là một tin nhắn nào đâu ạ. Quả thực là chúng quá là thông minh và tuyệt vời đúng không các bạn? Điều thứ hai đó chính là Siri. Siri là một trợ lý ảo được ra mắt từ năm 2011 và được người dùng đón nhận rất nhiệt tình. Trên Windows cũng mới ra mặt trợ lý ảo Cortana kể từ khi họ ra mắt Win 10 Tuy nhiên thì sau một thời gian ra mắt, Cortana dường như là bị lãng quên vì nó không tốt như những gì người dùng mong đợi. Và điểm khó chịu nhất trên Cortana là chúng không dùng được ở Việt Nam. Nếu muốn dùng, bạn phải xét lại toàn bộ, phần vùng và quốc gia sang Mỹ. Còn đối với Siri, chúng thông minh hơn và phản hồi tức thì hơn là Cortana. Tuy nhiên thì chúng ta phải có vốn tiếng Anh khá khá thì mới có thể dùng được Siri. Còn mình thì thường xuyên dùng Siri bởi nó có thể giúp mình nâng cao khả năng ngoại ngữ. Minh Mạnh dạn nói rằng chẳng có một chiếc laptop Win nào ổn định được như MacBook cũng dễ hiểu thôi, bởi Mac OS là hệ điều hành đóng nên tính ổn định cực kỳ cao. Việc bạn cài ứng dụng từ bên thứ ba vào máy rất mất thời gian và khó khăn hơn rất nhiều nếu đem so với việc bạn cài trên Windows. Chính điều này khiến cho MacBook chẳng bao giờ có chuyện dính virus như là trên laptop Windows. Còn trên Windows, chúng ta chỉ cần sử dụng 1 đến 2 năm, ít nhất là cũng có một vài lỗi vặt vãnh xuất hiện. Mình có thể tham khảo những người bạn của mình. Họ nói rằng là sau một thời gian sử dụng, máy của họ chậm đi, pin kém hơn và phải đi cài lại Win vì máy bị lỗi. Nhắc đến thương hiệu Apple thì mình biết sẽ có hai luồng ý kiến khác nhau. Có người sẽ thích nhưng cũng có người sẽ không thích. Đối với cá nhân mình, mình là một người thích các sản phẩm của Apple. À, mình thích cách họ tạo ra những chiếc MacBook có thiết kế vượt thời gian, có tính ổn định và cập nhật lâu dài bạn cầm một chiếc MacBook đi gặp đối tác thì chắc chắn là sẽ khác với việc bạn mang một chiếc ờ, laptop Windows đúng không nào? Nó sẽ không tạo ra đẳng cấp cho bạn nhưng ít ra nó sẽ giúp bạn tự tin hơn. Dưới ánh mắt của những người khác, bạn có thể là một tín đồ công nghệ thực thụ. Các bạn hãy thử nghĩ xem, Tính đến thời điểm hiện nay, đã có hãng laptop nào mà còn hỗ trợ thay thế và sửa chữa cho các sản phẩm cũ tốt như Apple hay chưa? Đơn cử như việc màn hình của Mac uh, bị bong, lớp chống lóa, họ còn đổi mới cả chiếc máy cho khách hàng. Còn đối với một vài hãng khác thì sao ạ? Im lặng trước những lỗi phát sinh của nhà sản xuất là cách giải quyết của họ hay sao? Ở đây thì mình không tiện liệt kê các hãng đó, nhưng có thể một số bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Xem đến đây thì các bạn nào muốn đi mua ngay cho mình một chiếc MacBook chị ạ? Nếu có thì hãy nhanh chân qua ngay cửa hàng Vietech 88 để các nhân viên có thể tư vấn cho các bạn một chiếc MacBook phù hợp các bạn nhé. Hãy thử một lần chơi lớn cùng MacBook xem có gì khác biệt hơn so với dùng laptop Windows hay không. Trên đây, mình đã điểm ra cho các bạn những tính năng thú vị trên MacBook mà người dùng Windows phải thèm khát. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.